Chăn ga gối đệm Hakasa Bedding xin kính chào bà con, cô bác và các anh chị em khán giả gần xa. Hôm nay chúng ta cùng đón xem video hướng dẫn tự may ga bọc đệm. Trong video này ta làm thực hành may ga bọc cho đệm có kích thước chiều rộng 180cm, chiều dài là 200cm và chiều cao đệm khoảng hơn 20cm. Chúng ta cần kích thước mặt của ga là 180 x 200 cm cộng với khoảng 30 cm bọc xung quanh nên cần cộng thêm vào kích thước mặt mỗi chiều 60 cm. Vậy chiều rộng là 180 cộng 60 bằng 240 cm, chiều dài là 200 cộng 60 bằng 260 cm. Nếu kích thước khổ vải không đủ kích thước ta cần, thì cần can vải vào để được kích thước ta cần. Sau đó trải mặt trái vải lên trên, kẻ các góc vuông có kích thước 30 x 30 cm như hình vẽ. Sau khi kẻ xong, tiến hành may bắt góc, túng điểm A với điểm B rồi may theo đường kẻ. Lưu ý may ở mặt trái của vải. Ta may bắt góc tương tự cho các góc còn lại. Sau khi bắt góc xong hết, thì ga đã hình thành 4 góc để bọc vào đệm. Và được gọi là chân ga bọc đệm, ta cắt bỏ phần góc thừa, vắt sổ các đường cắt. Cuối cùng tiến hành cuốn chun vùng quanh mép chân ga. Cuốn chun xong ta đã hoàn thành các bước để may một ga bọc chun đơn giản rồi. Chúc bà con và quý vị khán giả có thể tự may cho gia đình mình một ga bọc chun ưng ý. Hẹn gặp bà con ở các video sau. Ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi có video mới hoặc có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn bà con nhé. Em xin cảm ơn.